Địa ốc Five Stars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Trần Văn Côi phường 5, diện tích 1.420m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Đông Nam, đường ô tô, cách trung tâm Đà Lạt 3 km. Đất view đồi núi, thích hợp đầu tư, giá 12,5 tỷ đồng. Nhà Mê Linh phường 9, diện tích 65m2, sổ nông nghiệp mua bán vi bằng, hướng đông, đường ô tô, kết cấu, một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Cách đường chính 100m, gần bách hóa xanh, tiện ích xung quanh đầy đủ, cách chợ Đà Lạt 6km, giá 2,9 tỷ đồng. Đất đồi chè cầu đất, Xuân Trường, Giáp Novaland, diện tích 1.000m2, ngang 40m mặt tiền đường, sổ riêng nông nghiệp, hướng đông nam, đường ô tô lớn do Novaland cắm mốc, Nằm trên đỉnh đồi trẻ, kế bên dự án Novaland, đối diện là cà phê Finjali, nằm trong khu dự án điện gió của tỉnh, giá 3 tỷ đồng. Đất Tà Nung, diện tích 204m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam, đường nhựa 5m, cách đường chính 30m. Cách Ủy ban Tà Nung 500m, cách Đà Lạt 15km, giá 2,95 tỷ đồng.